cái ví dụ đầu tiên thầy đưa cho các em. Đây là một câu trắc nghiệm. Với mọi số thực alpha, ta có sin alpha ở à, sin của 9 pi trên 2 cộng với alpha bằng bằng gì? Thì ở đây đề bài cho chúng ta bốn đáp án để chúng ta lựa chọn. Ok chưa? Bốn đáp án đây. Thì các em chú ý ở đây này. Công thức lượng giác chúng ta chưa học, đúng không? Vậy thì để giải quyết bài toán này rõ ràng là chúng ta phải dựa vào mối liên hệ giữa các cung có liên quan đặc biệt. Đấy, vậy thì chúng ta áp dụng nó như thế nào? Ở đây thầy sẽ biến đổi cho các em thấy này. Câu số 1 nha. Các em thấy này, 9pi trên 2 chúng ta sẽ biến đổi đi một chút. Sin của 9pi trên 2 thầy sẽ biến đổi thành 8pi cộng với pi chia cho 2 và cộng với alpha. Đúng chưa? Vậy thầy sẽ tách thằng này ra Bằng sin của bao nhiêu đây? 8pi trên 2 tức là bằng 4pi Cộng với pi trên 2 và cộng với alpha Đó Sin của 4pi chúng ta áp dụng cái gì? 4pi cộng với mồi cụm này Đúng không? Vậy thì áp dụng cái gì nhỉ? Góc hơn bội lần 2pi. Cụ thể ở đây là bộ là mấy? hai lần của 2pi. Đấy vậy thì anh này sẽ là bằng gì? Sin của pi trên 2 cộng với alpha. Nhớ cho thầy nha, sin của alpha cộng k2pi thì bằng sin alpha. Đây là 2 cộng à đây. Phần này này, alpha cộng với 2 lần 2pi. Đấy thì đến đây chúng ta lại là hai góc thế nào đây nhỉ? Hơn kém pi trên 2 thì sin nó sẽ à, chéo sin đúng không? Hơn kém pi trên 2 là chéo sin tức là sin sẽ biến thành cốt của alpha. Đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta đã ra được kết quả và trong bốn đáp án này chúng ta chọn đó là đáp án B. Ok chưa? Đấy chính là câu số câu số 1. Rất là nhanh đúng không? Nếu như các em đã thành thạo rồi, bạn nào có thể thành thạo được rồi ấy, thì có thể biến đổi một một lần cái từ sin này nó ra ra cô đàn phá luôn mà chúng ta không cần sử dụng bất kỳ một công thức nào hiểu chưa đấy chính là câu số 1 tương tự như vậy chúng ta sẽ có câu số 2 câu số 2 là gì với mọi alpha thuộc R thì khi đó tang tang của 2017 pi cộng với alpha sẽ bằng gì ok câu này thì dễ quá đúng không Chúng ta cũng có bốn đáp án để chúng ta lựa chọn đây.